hello các chị hôm nay em sẽ giới thiệu một cái mẫu rất là hot luôn rất là hot và các chị săn đón mẫu tới từ hôm nay đi các chị ơi mẫu phối da beo cây kính tiên và củ bẻ nha các chị nha đây mẫu này có 6 màu hết tất cả size dao động từ 40 cho đến 85 kg mặt vừa và mẫu này thì giá là 99 ngàn em xin nhắc lại giá là 99 ngàn các chị không nghe nhầm nha mua 3 sản phẩm trở lên thì bên chị sẽ được miễn phí ship và bên và một bộ hai bộ thì vui lòng cộng phí ship toàn quốc là 30.000 đồng nha các chị nha đó và mẫu này có size đủ các size từ 40 cho đến 85 kg và có 6 màu hết tất cả đó là màu xanh rau má màu đen màu xanh lý hồng dâu đỏ đô và màu bò trắng nha các chị nhé đó đủ size và đủ màu cho các chị em lựa chọn luôn đó em đứng gần để chắc chị xem nè xem cái form cái mẫu như thế này nha chị trước khi thanh toán tiền các chị được mở ra xem đúng như mẫu bên em livestream hay không hai chặt các chị nha nếu mà sai hoàn toàn thì các chị trả về ngay lập tức không tốn phí nào nha các chị nha đó và quần bên em thiết kế dạng như vậy phía trước là lưng thun bản dẹp và phía sau kiểu dạng chung như thế này nên là các chị mặc vào vô cùng thoải mái và tiện lợi hết nha các chị nha đó mặc vào ôm sát dáng rất là xinh luôn hai bên quần có hai túi hai bên rất là sâu các chị có thể bỏ điện thoại túi ví bóp mình đi làm đi chơi đi dạo đều ok hết nha các chị nha đó rất là xinh luôn nha các chị nha Rồi màu này là màu bò trái nha các chị em nha Màu bò trái nha sẽ giá là 99 ngàn Và thun co giãn 4 chiều cân đối Không bao giờ bị sù lông nha các chị nha Nhớ là co giãn 4 chiều cân đối Và có đủ size từ 40 cho đến 85 kg mặt vừa Đây là màu trái nha các chị Các chị theo dõi cái bản màu em mặc Và mình đặt hàng theo cú pháp dưới bình luận là màu cộng số điện thoại Cứ để dưới bình luận dùm em Đó là màu cộng số điện thoại Thì bên em sẽ chốt đơn cho mình nhé rồi mình có thể mix thêm một cái túi như thế này mình đi dạo đều ok hết nè các chị rất là đẹp luôn đúng không ạ Mẫu đồ bộ này đẹp nhất nách luôn các chị ơi 99 ngàn một bộ các chị không nghe nhầm nha các chị nha Em xin nhắc lại giá là 99 ngàn một bộ Khi mà các chị mua 3 bộ sẽ sẽ được miễn phí ship tận nơi cho các chị luôn nha Chị nào mua một bộ hai bộ thì vui lòng cộng phí ship toàn quốc là 30 ngàn đồng nha các chị Không kỳ kèo giá xếp nha các chị nha Hàng giá rẻ rồi ha Mua từ 3 bộ trở lên thì bên em sẽ miễn phí ship tận nơi Và trước khi nhận hàng các chị được xem hàng trước khi thanh toán đúng như mẫu bên em livestream hay không Đúng các chị nhận và sai các chị trả về ha Và và bên em có size từ 40 cho đến 85 kg mà mẫu này vô cùng thoải mái luôn quần dài nha các chị nha mặc lịch ngồi xuống đứng lên nè vô cùng thoải mái luôn các chị có thể mặc đi làm đi chơi đi dạo phố đều ok hết luôn nha các chị nha mít bên mình một cái túi như thế này các chị có thể đi đám cưới được luôn đó các chị ơi mẫu này da beo phối da beo tay cánh tiên xòe đó chay khuyết điểm của các chị rất là nhiều cổ thì cổ bể nha các chị nha rất là đẹp luôn mà quần có hai túi hai bên như thế này rất là sâu các chị có thể bỏ điện thoại túi vớ bóp bấy túi bóp ví đều ok hết luôn nha các chị nha mẫu này có 6 màu màu xanh rô má màu đen xanh lý màu hồng dâu màu đỏ đô và màu bò cháy nha các chị nha đặt hàng để lại dưới bình luận giùm em màu cộng số điện thoại màu cộng số điện thoại bên em sẽ có nhân viên tư vấn chốt đơn lấy size chính xác cho mình nha các chị nha rất là đẹp luôn cứ để lại dưới bình luận màu cộng số điện thoại là bên em sẽ có đơn cho các chị nha em không tiện đọc tên nha các chị nha đó rất là đẹp luôn ạ à. màu này cũng sáng da lắm cũng đẹp lắm nè các chị ơi đẹp lắm gần cho các chị xem luôn chi tiết của mẫu áo của bên em như thế nào thật ra cái giá này nó rất là rẻ luôn các chị ơi đẹp lắm màu này là màu hồng dâu nha các chị nha 99 ngàn bộ ba bộ miễn ship chị nhá à, mình là ở xã là chị ơi